Nhung ơi Tại sao em đành đoạn bỏ ra đi Khi con Thu nó mới vừa lên hai tuổi Sao em đành quay lưng ngoảnh mặt Trong khi anh vẫn còn tha thiết ai

nhưng kể từ đây em đã ra đi không trở lại nữa rồi còn anh thì suốt đời mang án chỉ tội nghiệp cho con thờ nó đang còn rồi đây ai dạy dỗ tân tiên ai chăm sóc vô về khi thiếu tiếng ru em trong giấc ngủ đêm dài nó sẽ khóc đôi cha cha thì bị tù đài còn mẹ thì bỏ đi xa thương đế thương đế ơi ông bài chi thảm trạng để khổ lòng nhau khi chia gia đình đành xuôi tay cho định số an bài tôi thật không ngờ <laughs> tôi thật không ngờ tôi trở thành một tên tướng cướp bạch hải đường mang tâm trạng của một kẻ si tình rồi đi vào đường tội lỗi vì từ ngày tôi được phong dương ngự trị trên lâu đài tình ai thì tôi là một kẻ trắng tay thì làm sao giữ sống tình yêu đầy đưa tôi vào đau đớn cuộc đời ngày cưới nhung về làm vợ tôi biết mình không giữ được tình anh chị anh chị ơi ba mươi mấy tuổi đời tôi chưa tàn một cuộc vui mà nay tôi lại tìm vào dòng lao chế thương là thương cho đứa con khờ dài như chim non dở tổ bờ dơ ở cuối trời Anh Minh ơi qua giây phút tâm tình tôi mới hiểu được lòng giả dạ của anh Tôi tin là người đàn bà phản bội kia sẽ có ngày ăn năn hối hận Còn tôi, tôi với anh trước sau vì mình cũng là đôi bạn chung trường, chung lớp cùng nhau Trời ơi, cái nghiệp cuộc đời ngang trái trớ treo Hiện tại tôi là thánh tra, còn anh, anh là tôi phàm Xin phép anh cho tôi làm tròn nhiệm vụ Rồi sau khi mình đã trúc cạn tâm tình Dân, tôi là tướng cướp mặt hải đường đây Tôi xin đưa tay cho anh cầm lại Chị Liên Chị Liên ơi đây bé thu con tôi gửi lại Nhờ anh chị nuôi giùm cho nó được thành lớn hơn nữa được không hả cảm ơn tất cả quý vị cảm ơn rất rất rất nhiều ạ à. cảm ơn chị rất là nhiều